Trái tim tôi khỏe mạnh Oh wow Đây có trái tim của tôi mà Tôi đã khỏe Bíp Ôi Con cố gắng Con cố gắng để tập cho sức khỏe nha Ê Phải tập thể dục Yeah Yeah ok Ok luôn Đây có phải tập thể dục nhiều nha một hai hít thở một hai hít thở một hai hít thở một hai hít thở một hai hít thở một hai hít thở đây trái tim của tôi nó khỏe mạnh đây đây có rau đây đây crown đây đây con ăn thôi cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp ôi giỏi Yeah, đây đó chính là cắm trại Cắm trại mà tôi đi Yeah, cắm trại mà tôi đi ok một đứa mà không mặc mặc mặc mặc rồi bùm bùm bùm bùm bùm mẹ sợ lạnh chưa trái tim của tôi là sức khỏe rồi ha ha